rồi giặt dịu mùa xuân theo em về mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên với khói bay trên sông gà đang gáy chưa bên sông một chút nắng vui cho bao tâm hồn rồi giặt dịu mùa xuân theo